Phần 3. Trả lời câu hỏi. Phần 4. Luyện tập theo văn bản đọc. Và cuối cùng là phần 5. Củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần khởi động nhé. Các bạn có thể chia sẻ cho chị về một việc làm được thầy cô khen không? À, các bạn được khen vì hát rất hay, trả lời rất tự tin hay luôn chú ý nghe giảng đúng không nào? Vậy mỗi lúc được khen, các bạn nhỏ cảm thấy thế nào? Có phải thấy rất vui và hãnh diện vì điều đó không? Và bạn Quang trong bài cũng đã tự tin hơn khi nhận được những lời khen, những lời động viên từ thầy giáo cùng các bạn trong lớp. Vậy thì ngay bây giờ, chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này được không? Trước hết, các bạn cần chú ý về cách đọc như